nó ra cái giải nhất này là con 57 này thì nó bị chậm mất một ngày khá là tiếc thì cũng chia buồn với anh em ở trên kênh chúng ta mà anh em nào nuôi được cái um, đề nuôi tuần của ngày thứ ba này bộ đề này cái cặp 3883 này của chúng ta thì rực rỡ lô khung còn về phần đề thì chúng ta gãy anh em nhé <coughs> thì uh, cũng cảm ơn 331 người đã like video cho mình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 trong cái dàn bốn số của mình anh em nhé đó thì anh em nào mà muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 500k thu phí mãi mãi anh em nhé 500k thu phí mãi mãi thì tất cả anh em đều chung một số hết đó thì ngày hôm qua thì chúng ta đều chiến thắng được con đề 43 con đề 43 của chúng ta thì ờ, ngày hôm qua thì nó về thẳng cái giải đặc biệt này thì ở trên uh, Zalo thì chỉ bắt cho anh em là bốn số thôi về phần lô của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta không ăn được lô cặp 7997 thì chúng ta cũng trượt anh em nhé đó dù sao thì chúng ta cũng ăn được còn đặc biệt 43 thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu lấy số thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé rồi ok thì uh, trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái uh, đường cầu đè lui tuần của chúng ta chỉ có 6 số và kết hợp lô khung kết hợp với lại xiên 2 anh em nhé thì em để ý ở đây cho mình thì mình sẽ đi trị cho em về cái đường cầu lô khung trước lô khung của chúng ta kết hợp với xiên 2 luôn thứ năm hàng tuần anh em nhé thứ năm hàng tuần này ở giải 3 cặp lô khung của chúng ta là 676 này lô khung 3 ngày lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 676 này thứ 6 thứ 7 chủ nhật trong 3 ngày anh em nhé ghép xiên của chúng ta thì anh em lấy ở cái dạy 5 và cái giải 6 cho mình hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau 2828 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé kết hợp cả xiên và cả lô khung nó um, hơi nhiều số tí anh em để ý vừa nghe mình chỉ vừa vừa nghe mình nói anh em nhé thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật này khung 3 ngày ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp 6776 thì chúng ta ăn được cặp lô cung ngày đầu tiên anh em nhé 6776 thì chúng ta ăn được cả cặp 67 ở dãy 7 này và con 76 ở dãy 4 2882 thì chúng ta ăn được con 82 thì chúng ta ăn 82 ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư thứ năm ngày 18 tháng 8 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày và ghép xiên lô khung 3 ngày của chúng ta thì có 55 và 00 ghép xiên của chúng ta là 50 và 05 chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta thì ăn được cả lô khung và cặp xiên anh em nhé 5 năm đây chúng ta ăn được lô khung ngày đầu tiên là con 5 năm ghép xiên với lại con 50 và 05 thì chúng ta ăn được con 50 này anh em nhé đó ghép xiên tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình 4 này Thứ năm ngày 25 tháng 8 của chúng ta thì có cặp lô cung 3 ngày là 77 và 22 Ghép xiên của chúng ta là 9119 Để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta lô khung của chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai sang ngày thứ hai của chúng ta thì ăn được con 22 này ăn được lô cung anh em nhé sang ngày thứ ba của chúng ta sang ngày chủ nhật thì chúng ta ăn được 22 và con 91 thì chúng ta cũng ăn được cả xiên 2 phải không ạ Nếu mà anh em ghép xiên thì chúng ta ăn được cả 22 và 91 ngày thứ ba tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 của chúng ta thì có lô cung 3 ngày là cặp 636 anh em nhé ghép xiên với lại 7722 của chúng ta để chơi cho thứ 6 thứ 7 chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé lô khung thì chúng ta ăn luôn ngày đầu tiên này tiếp tục sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 22 này ghép xiên với lại con 36 anh em nhé trên 36 với lại 63 này đó 22 và con 63 nếu mà anh em ghép xiên thì ngày thứ hai thì chúng ta ăn được khi ăn xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 thì cái tuần này của chúng ta nuôi lô khung 3 ngày cho mình là cặp lô khung là 4554 và ghép xiên với lại 7997 anh em nhé 7997 thì tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ viết nó rõ hơn đó lô khung của chúng ta 3 ngày lui từ thứ sáu đến chủ nhật là cặp 4554 ghép xiên 2 với lại 7997 anh em nhé về cái đường cầu đài lui tuần của chúng ta thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình chia sẻ về cái đường cầu xiên này thì nó mất nhiều cái thời gian hơn thứ năm hàng tuần anh em nhé ngày 11 tháng 8 này ở giải 3 của chúng ta anh em lấy con 7 này chúng ta ghép xung quanh bốn con đều ở giải 3 này thì chúng ta có đề lôi tuần là đề chạm 7 này đề lôi tuần của chúng ta là thứ 5 chạm 7 ghép lần lượt ở đây thì chúng ta có 717 này 707 và 757 ở đây thì chúng ta có 3 con 5 thì chúng ta chỉ còn có 6 số anh em nhé 5 bóng 0 thì chúng ta có 707 717 và 757 để chúng ta lui tuần thứ 5 này ngày 11 tháng 8 này ngày đầu tiên đề về 70 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này và ăn thẳng con đề 70 phải không ạ tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 17 này thì chúng ta ăn chạm 7 và ăn được con 17 nữa anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình thứ ba này thứ tư này thứ năm ngày 18 tháng 8 này thì chúng ta có đề chạm 5 đề chạm 5 của chúng ta ghép lần lượt là 525 này 535 này 565 này và 585 8 số để chúng ta chơi cho ngày nuôi tuần thứ năm ngày 18 tháng 8 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 65 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 và ăn thẳng vào đề 65 này trong cái dàn tam số tiếp tục ngày thứ hai này đề về 52 thì chúng ta ăn chạm 5 và ăn thẳng con đề 52 tiếp anh em nhé khi xong lại đợi đến thứ 5 hàng tuần cho mình thứ năm ngày 25 tháng 8 thì chúng ta có đề chạm 5 đề chạm 5 này ở đây chúng ta có hai con 0 và hai con 8 thì chúng ta có 505 này 535 này 5500 này và 585 0 bóng 5 và 3 8 bóng 3 anh em nhé 8 bóng 3 thì chúng ta có 55 và 00 và 535 8 số để chúng ta lui tuần ngày 25 tháng 8 này ngày đầu tiên đề về 51 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi thứ bảy này chủ nhật này ngày thứ hai đề về 65 thì chúng ta chỉ ăn được chạm 5 thôi sang ngày thứ ba đề về 55 thì chúng ta ăn chạm 5 và ăn thẳng con đề 55 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ tư này thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 thì chúng ta có đề chạm 6 này chạm 6 của chúng ta lần lượt là 626 này 646 này 66 đi cặp cùng con 11 và 696 8 số để chúng ta lui tuần thứ 5 ngày 10 mùng 1 tháng 9 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 11 thì con 11 này trong cái bộ 66 đi cặp cùng con 11 anh em nhé đó tiếp tục thứ hai này thứ ba này đề về 16 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này thôi ngày thứ tư đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 này trong cái dàn 8 số theo cái đường cầu của mình test cho anh em thì anh em để ý là về phần đề chạm ấy thì chúng ta thì tỷ lệ ăn rất chi là cao bởi vì là một tuần ăn ít nhất là hai lần nên là anh em cũng có tham khảo về phần đề lôi tuần ngày hôm nay anh em nhé thì cái thứ năm tuần này của chúng ta thì có cái chạm 2 này chạm 2 ghép lần lượt của chúng ta thì có 232 272 và 282 ở đây thì chúng ta có hai con ba này hai con ba 3 bóng 8 thì ở đây chúng ta có 8 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số anh em nhé chạm hai và đầu hai cho mình đó anh em nào trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì thôi anh em nhé đó đây là cái đường cầu đài lôi tuần để chúng ta lui đến uh, thứ năm tuần sau cho mình anh em nhé thì đây là cái bảng chốt số của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta có thêm về phần xiên 2 này anh em nhé về phần xiên 2 này anh em nào mà thích đánh xiên thì chúng ta có thể là kết hợp cho mình cặp 4554 và 7997 anh em nhé về phần đề chạm 2 của chúng ta thì đủ là 19 số anh em nào mà trùng cầu với mình thì chúng ta vào 8 6 số này cho mình nuôi đến ngày 15 tháng 9 anh em nhé không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là có cầu kèo ra hay không thì do hội đồng số số nó quay đó anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi anh em nhé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 thì mình cũng chúc mọi người thật nhiều may mắn thì uh, còn ngày nay ngày mai nữa là trung thu rồi phải không ạ thì mình chúc mọi người có một trung thu vui vẻ bên gia đình và người thân anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi gần nhất anh em nhé